À, xin mến chào à, quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với à, kênh à, bất động sản Sa Miền Dương thì à, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong cái à, video quay cái miếng đất à, ở ngày hôm nay thì à, trước khi à, đi vào cái à, chi tiết của cái miếng đất này thì em cũng xin chân thành cảm ơn à, quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua và cũng mong À, quý vị và các bạn khi xem video nhớ ấn vào nút à, đăng ký kênh à, cũng như là like share và chúng ta chia sẻ để cho quý vị nào chúng ta có nhu cầu có thể biết được về cái miếng đất này ha thì em đây trước mặt chúng ta đó là một cái con đường đường nhựa là đường Bào Ao tại thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương từ đây mà chúng ta đi thẳng ra phía trước đó, khoảng tầm hơn hai cây số là đến chỗ uh, trung tâm của uh, huyện và thị trấn Phước Vĩnh luôn à, gồm chợ trường học và cũng như là trung tâm hành chính huyện Phú Giáo nha quý vị đó. đây là cái con hẻm uh, ờ, 198 đường Bào Ao và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đi vào cái à, vị trí của miếng đất chúng em muốn giới thiệu cho quý vị ngày hôm nay nhé thì à, cái à, vị trí của cái miếng đất này là nằm ngay cái góc của đường bê tông luôn hai mặt tiền đường bê tông đường bê tông rộng 6 mét vị trí rất đẹp nha quý vị từ từ cái hẻm mà 198 đường vào ao mà đi vào thì tầm khoảng 50 mét là tới cái vị trí miếng đất của mình ha một miếng đất rất đẹp nằm ngay góc hai mặt tiền đường bê tông xây nhà thì rất đẹp luôn gần trung tâm nhà cửa cũng rất đông nha thì à, cái à, tiêu chí cũng như em à, quay giới thiệu những cái miếng đất cho quý vị thì về sổ sách giấy tờ thì đảm bảo và miếng đất mình quay là phải thực tế để cho quý vị và các bạn à, khi xem thì chúng ta đỡ mất thời gian hơn Đó, vị trí của miếng đất của chúng ta từ đây qua đây là 12 mét đây cái lô đất chúng ta mà nó nằm ở ngay góc này hai mặt tiền đường bê tông từ đây qua bên kia là 12 mét và đi vào tới sát cái nhà hàng rào đó luôn là 25 mét như quý vị 25 mét có 90 ờ, mét thổ cư bây giờ chúng ta mà mua thì vào chỉ có xây dựng luôn thôi xung quanh thì nhà ở rất đông rồi và có điện đèn đường đầy đủ nha à, thì miếng đất của chúng ta thì nó rất bằng phẳng nha quý vị trên đất thì à, nó có mấy cây cao su mấy cây cao su thôi hơn chục cây à. thì à, vị trí của miếng đất chúng ta mà từ đây mà chúng ta đi xuống thành phố mới Bình Dương thì à, khoảng tầm gần 40 cây số nha quý vị hơn hơn 35 cây và từ à, vị trí miếng đất mà chúng ta đi tới Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh á, thì khoảng tầm 60 à, cây 60 km và từ đây chúng ta ra đường DT 741 thì cũng khoảng tầm hơn hai cây số nha quý vị mà đường rất là thuận lợi luôn một miếng đất rất đẹp nằm ở một vị trí à, à, lô góc hai mặt tiền bê tông thích hợp cho quý vị nào mà có à, mức à, thu nhập kinh phí trung bình chúng ta có thể mua để xây dựng nhà ở rất thuận tiện đầy đủ à, điện đèn đường rồi à, cáp viễn thông nha thì à, cũng à, báo cho quý vị luôn thì à, giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 920 triệu nha quý vị 920 triệu cho cái lô đất này 12 mét và nhân cho 25 mét có 90 mét thổ cư hai mặt tiền đường bê tông 6 mét đường bê tông lớn 6 mét chỉ có 920 triệu thôi nha quý vị quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và số điện thoại em cũng để ở cái phần mô tả để cho quý vị và các bạn tiện liên hệ thì uh, sổ sách giấy tờ của cái miếng đất này thì đầy đủ nha sổ đỏ sổ riêng quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì uh, sang tên ngay một miếng đất đẹp bằng phẳng vào là xây dựng ngay khu vực đông dân cư hẻm 198 đường Bào Ao vào nha cách à, đường Bào Ao vào khoảng 50m thôi là đến cái vị trí lô đất của chúng ta xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn ờ, rất nhiều chúc quý vị và các bạn có một ờ, những ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn